Chào anh em nhé, hôm nay rảnh thì lại uh, tiếp tục uh, đi uh, cửa hàng đồ cũ Bữa nay lại có một trung uh, tâm mới khác nữa Anh em uh, cùng tôi đi nhá Đi khám phá luôn Let's go Đây là mặt tiền của cửa hàng này nhá Đây các bạn này đây là cửa hàng Eco Mel cùng đi vào trong nha các bạn nha đây là cửa vào thì phần bên à, phải của cửa hàng đó là trung tâm bán sách truyện rồi tất cả các loại sách các bạn ạ à. sách báo rồi CD ca nhạc các thứ ở trong này thì nói chung là đủ thứ sách các bạn có thể chọn lựa cho các bạn chọn lựa ngắm thoải mái luôn đủ đồ cho các bạn xem giá thì cũng rất là rẻ chỉ 100 yên một cuốn đây là phần à, khu truyện tranh nha các bạn này ở Nhật Bản thì truyện tranh rất là nhiều nha các bạn nhé truyện tranh rất là nhiều họ rất thích đọc truyện tranh còn ờ, còn các loại sách khác thì cũng khá nhiều các bạn nói chung là không thiếu sách gì kể cả sách học tập sách giải trí rồi đủ thứ kể cả sách uh, sách cho các bạn uh, nói uh, ở Nhật gọi là hentai một chút cũng có các bạn nhé gọi là sách uh, sexy rồi báo ảnh đồi trụy các thứ là ở Nhật đều có cả các bạn nhé ở Nhật thì văn hóa ừ, tình dục thì nó rất là thoải mái cho nên là sách báo cũng rất là công khai đĩa CD cũng công khai chứ không phải là như ở Việt Nam cấm đoán nữa. Nhật Bản ờ, tình dục đó là một nghề làm ăn các bạn nghề đóng thuế làm ăn đàng hoàng cho nên sách báo hay là cái gì đó cũng đi theo đây như tôi nói đây là khu vực mà các bạn sách tình dục đây thì ở trong này ờ, có cả ca nhạc nhưng mà nhiều khi nó dính bản quyền nên tôi phải cắt có không khí nhạc ở trong ờ, quầy sách báo đây thì nó vẫn rất hay nên các bạn vào đây có thể đọc sách thoải mái các bạn ạ đọc chán nên thôi mua cũng được mà không mua cũng được người ta cũng chẳng nói gì cả đứng cả buổi để ờ, đọc sách báo trong này cũng không sao cả các bạn cứ thoải mái yên tâm đi nha không có gì phải no về cái vấn đề đọc sách báo ở trong này cả đây có sách có cả trẻ em này Kodomo này chuyện rồi vẽ tập vẽ tập tô rất bắt mắt các bạn nhé như cuốn tôi cầm trên tay đây là sách uh, vẽ này các bạn tô màu một quyển sách tô màu cho trẻ em đấy các bạn thấy không quyển truyện tô màu nói chung là không thiếu thứ gì cho các bạn nhé các bạn vào đây thì đúng với lại bạn nào mà thích đọc sách thì thôi rồi luôn thì những cái cuốn uh, sách mà về nghiên cứu thì nó có giá cao hơn một chút 120 yên đến 150 yên một cuốn còn đa số là 100 yên một cuốn sách nha các bạn nhé giá rất là rẻ đây đĩa CD đây các bạn này ca nhạc các thứ đều có luôn này ban nhạc các ban nhạc nổi tiếng rồi truyện phim cũng có rất nhiều rất đầy đủ các bạn có thể chọn lựa thoải mái luôn đủ thể loại phim hoạt hình ở Nhật cũng rất là nhiều đấy. đây là khu uh, quầy đĩa đĩa CD ở Nhật vẫn dùng đĩa CD rất là nhiều các bạn ạ đây đang ờ, giảm giá cho các bạn nhé siêu thị hôm nay giảm giá rất là nhiều đĩa CD thì tùy từng đĩa có một có những cái đĩa thì nó có hai ba đĩa trong một cái hộp luôn thì giá của nó cũng chỉ có 290 yên một một một đĩa thôi rất là rẻ đây nó phân ra từng loại từng bộ môn một ca nhạc rồi phim ảnh riêng biệt hết các bạn nhé Nếu hiểu tiếng thì các bạn có thể chọn lựa rất là nhanh ca nhạc hay phim ở Nhật thì cửa hàng đồ cũ người ta rất là chuộng vì mua một cái đĩa nhà ca, ca nhạc hay phim nó rất là đắt vì đĩa cũng kiểu như đĩa bản quyền này các bạn thì nó rất là đắt cho nên là đi mua đồ cũ này cũng rất là tốt rồi các bạn Đấy, chúng ta tiếp tục qua mé giữa một chút wow. bên này là quần áo gì dép này toàn uh, giày dép trẻ em còn rất mới và rất đẹp này các bạn ngộ nghĩnh nữa có điều đặc biệt rất là rất là hay ngày hôm nay giảm giá đến 50 phần trăm các bạn Đó, rất mới đây các bạn Này dạ Đang sên 50% Rồi, các bạn thấy không? Cái những cái mác dán dài dài đỏ kia là được giảm giá hết. rất nhiều hàng mới đây. Có cái giấy này là được giảm giá này các bạn, 50%. Rất nhiều, rất nhiều mặt hàng từ người lớn đến chị em rất nhiều thoải mái lựa chọn nha các bạn này quần áo Z này khu quần áo Z này các bạn đây có cả quần áo bò này các bạn rất nhiều thương hiệu nổi tiếng Uniqlo rồi các hàng, ở nước ngoài cũng có các bạn cùng tôi lựa chọn một vài bộ quần áo thử xem có hợp không chiếc áo tôi cầm tay đây còn mới nguyên đấy các bạn nguyên mác nguyên tem mới nguyên hầu như là chưa mặc lần nào các bạn cũng đang được giảm giá 50 phần trăm mỗi tội size nó nhỏ rồi các bạn toàn hàng thời trang đấy đi vào siêu thị ờ, vẫn phải đeo khẩu trang nhé các bạn an toàn cho mình luôn rất nhiều quần áo để lựa chọn sang khu vực bên này thì là chiếc áo tôi đang cầm là chiếc áo lông thú đấy các bạn lông cừu còn mới lắm các bạn cũng đang được giảm giá 50 phần trăm này rất đáng đồng tiền để mua còn mới lắm các bạn ạ toàn hàng chất lượng cao toàn hàng hàng lông này, lông lá này các bạn, hàng cao cấp này. Loại này mặc thì rất ấm đây, đây là đồ của chị em phụ nữ nha các bạn nha. Đây đồ của chị em phụ nữ. Toàn lông với lá. Đấy. Không biết là hôm nay là ngày gì mà nó giảm giá đến 50% các bạn, rất là nhiều luôn giảm như này rất là hiếm khi có các bạn chỉ chỉ có khi mà Tết của Nhật ấy thì mới có thôi các bạn ạ chứ ít khi nó giảm giá như này đây là đồ của chị em phụ nữ các uh, bot bot cao này bot bot hay là bot gì đấy các bạn rồi giày dép rất đẹp vẫn còn rất mới chiếc này vẫn còn mới nguyên này các bạn có 650 yên thì nó rơi vào khoảng 150.000 gì đấy 150.000 đổ lại giá rất là rẻ chất lượng thì vẫn còn tốt chán các bạn đấy chị em phụ nữ đến mà mang về đi mùa đông lạnh lẽo mặc bộ này thì sang trọng quá trời luôn toàn bốt cao cấp này được đang được giảm giá hình như cửa hàng này quần áo rất là nhiều nha các bạn nhé thoải mái lựa chọn quần áo từ đồ đông đến đồ hè rất nhiều luôn sắp vào mùa hè nên nó giảm giá đồ mùa đông này các bạn ở đây cũng có chút đồ điện tử này các bạn loa hàng âm đi đây các bạn ơi đây là chỉ đầu đĩa thôi các bạn không phải âm ly Đây toàn loa nhỏ này các bạn, công suất nhỏ, loa nhỏ, loa gia đình. À, yeah, dạ, quả yêu này. Cực cổ luôn này. Mấy cây Omni nó bán mất rồi các bạn Đây có một số đồ công trình Đây chỉ còn loa thôi các bạn ạ như vậy mất âm ni rồi anh good lướt ván này các bạn giày chất tuyết cụ thể thao này tennis này Kiếm bộ đồ về chơi gôn các bạn Ở Nhật chơi gôn đang rất phổ biến ra vào cửa hàng ờ, vẫn khuyên cáo mọi người đeo khẩu trang đây một số mặt hàng ờ, điện thoại ipad các thứ tìm từ điển các cái len máy ảnh này các bạn một số len máy ảnh còn rất là ngon nữa các bạn đây là máy à, quay máy quay cổ máy quay cầm tay Thank <laughs> you children. Một số mẫu thôi, máy ảnh nó cũ rồi các bạn. sang bên này là đàn này các bạn. Thế giới âm nhạc. Toàn đàn guitar đây các bạn. Còn rất mới ấy. đây có đàn guitar đàn điện tử đàn organ luôn các bạn có thể mua chọn lựa một chiếc mang về dùng còn đây là các kiểu loa kéo các bạn giống kiểu loa kéo nhưng mà lại mic thì mic ờ, dây các bạn không phải là mic uh, không dây à, các bộ âm ly chỉnh âm đi theo mixer sản phẩm âm nhạc rất nhiều ở Nhật thì họ hay hát rong ấy các bạn nên là mấy cái bộ đồ loa này thì nó rất là nhiều rất tiện ở Việt Nam có loa kéo nhưng bên này nói chung là đây là bộ uh, dành cho youtuber đấy đàn à, đàn điện tử này đây cũng có túi sách rất là tốt này các bạn toàn hàng hiệu hàng cao cấp họ đút trong tủ kính hết các bạn ạ chứ không được bày bán ở ngoài ở ngoài là chủ yếu hàng rẻ rẻ một chút thì họ mới bày ở ngoài còn không đồ đắt tiền là đồ nhét trong tủ kính hết bảo quản rất là tốt ừ. 何うん。うん。 đây mấy khẩu súng đồ chơi này các bạn Cửa hàng này cũng có mấy khẩu súng đồ chơi Giá rất đắt lắm các bạn Hơn man một cái là vào khoảng 3-4 triệu một cái súng Súng bắn đạn bi Đạn nhựa Để chơi thôi các bạn Cũng rất là đắt giống thật luôn các bạn giống y như thật luôn con này thì dã man luôn các bạn con này hơn 6 triệu các bạn giá chát luôn hơn 6 triệu súng ờ, đồ chơi đây là mấy đồ câu mấy bát câu bát câu cầm tay à? hơn triệu có giá hơn triệu này các bạn Daiwa nổi tiếng hàng của Daiwa chất lượng rất là cao đây là đồ dành cho xe ô tô đấy các bạn Trước ở đây thì nó bán cả loa rời Nhưng mà giờ này không có rồi 客様がいらっしゃいします。番号札12番でお待ちのお客様、計算が終わりましたので、報告の頭でお越しくださいませ。đồ dành cho chị em này trí Đây rẻ các bạn Có khoảng 300 nghìn một đồ thôi Rẻ Ở đây thì không có đồ trang sức đắt Như ở cửa hàng Eco Blood Buổi trước tôi có giới thiệu cho các bạn Ở đây Ở đây hơi ít mặt hàng ở Nhật thì có rất là nhiều loại thẻ thẻ thẻ tiền nhé các bạn nhé của các ngân hàng nó, nó phát thì cũng cái này thì chỉ có thể đổi để mua hàng thôi chứ không dùng được ừ, đổi tiền đây là một số mẫu điện thoại còn nguyên hộp này có giá cũng rất là mềm vì nó cũng ra lâu rồi iPhone 7 mà 128 g có hai man đây các bạn nhé 7 rồi man 9 này. <laughs> hàng chuồng hàng bóc hộp này man 9 rẻ 82 man sáu là 6 nguyên hộp luôn ừ. đúng rồi 6 lát con này bóc rồi còn hai con này nguyên hộp rồi. Ừ. trên này có mấy con bảy nguyên hộp đây là khu giày cho cánh mày dâu nha các bạn nha, giày thể thao này. nhiều đôi rất là ngon làm đôi về đi các bạn à. rất nhiều giày đó các bạn nguyên hộp này Đấy. nguyên hộp rồi có những đôi đã à, đi một vài lần rồi còn đôi thì mới nguyên các bạn nhé Đây, quần bò này các bạn Nhật cũng có quần bò nha các bạn các bạn có thể chọn quần bò thoải mái quần áo ờ, thanh niên đàn ông này đồ thu đông đang giảm giá rất là nhiều đấy hãy đến và chọn lựa một đồ thật ưng ý cho các bạn nhé đang giảm giá 50% này một cơ hội rất hiếm có cho các bạn mua đồ nhé tôi phải đi làm một ít đồ này. Như vậy là mình đã đi hết một vòng quanh trong cái cửa hàng ờ, đồ cũ này Thì như các bạn đã thấy rất nhiều mặt hàng được bày bán Như ở đây thì các bạn thấy có cả sách, báo, truyện, tranh rồi đĩa CD Rồi ngoài ra có cả mặt hàng quần áo đang được giảm giá đến 50% các bạn Quần áo đồ vẫn còn rất là mới rồi kể đến các đồ điện tử Điện thoại Âm ly thì như bữa trước tôi có đi thì có mấy cái âm ly rất là tốt Nhưng mà đợt này đi thì là họ đã bán mất rồi Rồi thì đồ thể thao Đồ gia dụng Rất là nhiều Đồ giải trí âm nhạc Đàn Loa điện tử Rất nhiều các bạn thấy không ở Nhật thì cửa hàng đồ cũ này có rất là nhiều đồ rất là đẹp các bạn có thể đến và lựa chọn cho mình những cái món đồ ưng ý mình à, xin à, dừng à, video clip tại đây hy vọng rằng các bạn xem video thấy hay nhớ like subscribe để ủng hộ mình nhé cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại